À, thân chào quý vị và bạn. Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đó là bài học đặc biệt dành cho các nhà đầu tư tăng trưởng. À, lý do vì sao Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn bài học này? Bởi vì trước đây Dũng giống như tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Đó là khi mà Dũng nghiên cứu tìm ra được một cổ phiếu tăng trưởng Tuy nhiên thì khi mà tham gia vào thị trường thì không biết là cổ phiếu khi nào tăng mà cứ nghĩ là mình cứ mua vào mình để đấy và đợi cầu nguyện để khi để cho cổ phiếu tăng nhưng mãi nó không lên có lúc thì đầu tư 3 đến 6 tháng nó cũng lên sau khi vừa bán xong thì nó lại tiếp tục tăng như vũ bão có một số trường hợp thì mình cứ vẫn tiếp tục đầu tư và vào một ngày nào đó thị trường sập một cái thì dẫn đến cổ phiếu giảm rất là mạnh và mình bán ra bán ra xong thì cổ phiếu tiếp tục tăng cũng có những lần khi mà mình đợi rồi ạ đợi rất là lâu rồi và cổ phiếu bắt đầu tăng và lúc đó cổ phiếu tăng khoảng 10 đến 15 phần trăm và nó có sự dao động thì lúc đó mình bán ra và sau đó cổ phiếu lại tiếp tục tăng đến 5 60 phần trăm và gần như toàn bộ cái thời gian công sức mình bỏ ra nó không có cái à, đạt được những cái mong kỳ vọng mong đợi của mình vậy làm sao để chúng ta tìm kiếm cổ phiếu có mức tăng trưởng cao, mua đúng đúng thời điểm, độ rủi ro thấp và đặc biệt là có lợi nhuận cao. Đây là một cái bài học mà cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta. Dũng biết là tất cả các bạn đang ngồi ở đây cũng tương tự như vậy. Có lẽ các bạn cũng gặp những cái bài học giống như tôi đó là mua cổ phiếu không biết bao giờ nó lên và có thể là tiếp tục đợi chờ và mất rất nhiều cái chi phí cơ hội bởi vì chi phí cơ hội khi mà cổ phiếu mình cứ tiếp tục là nó tích lũy và nó không lên trong khi đó thì rất nhiều cổ phiếu khác nó cứ tăng ba bốn mươi phần trăm sau đó thì chúng ta lại nhìn những cổ phiếu nó tiếp tục tăng nữa và trong đó tài khoản của mình thậm chí là không tăng và một có những đợt điều chỉnh ngắn hạn thì không những cổ phiếu mình không tăng và nó cứ tiếp tục giảm và tài khoản mình lại bị âm đó là cái bài học mà Dũng đã được gặp rất nhiều các nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường bởi vì chúng ta coi cái cổ phiếu chúng ta gọi là đầu tư giá trị hay là được cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nghĩ là cổ phiếu này có thể sau một thời gian nữa vài tháng nữa hoặc là nhiều thời gian nữa nó sẽ tăng và chúng ta cứ mòn mỏi đợi chờ nếu chúng ta bán ra thì sợ nó tăng còn nếu chúng ta bán ra thì chúng ta có thể bị thua lỗ và khi một cái khoản thua lỗ ngày càng lớn lên thì chúng ta lo lắng chúng ta sợ hãi chúng ta vừa bán ra thì cổ phiếu tiếp tục tăng và lúc đó dẫn đến chúng ta rất là mệt mỏi bức xúc về tâm lý chán trường không không muốn đầu tư nữa thì hôm nay Dũng làm cái video này để chia sẻ với quý vị các bạn bốn bước để chúng ta tìm kiếm cổ phiếu đầu tư tăng trưởng tìm kiếm cái thời điểm mà chúng ta mua có độ an toàn cao nhất tìm kiếm thời điểm mua mà cổ phiếu có thể tạo ra mức lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm mà không cần phải là một chuyên gia tài chính không cần phải là chuyên gia phân tích cơ bản không phải là một chuyên gia phân tích kỹ thuật và bước đầu tiên Dũng muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là chúng ta cần phải tìm kiếm được xu hướng của cổ phiếu tại vì xu hướng chính là bạn mà bạn là cái người mà thân thiết với chúng ta mà nếu chúng ta không đầu tư theo xu hướng thì chúng ta coi như là không có bạn thân thiết như vậy nên việc đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ về xu hướng vậy xu hướng nó là một cái quy luật cung cầu đúng không ạ vì trong đầu tư chúng ta biết rằng một cái quy luật nó là một yếu tố quan trọng vậy làm sao để chúng ta biết được xu hướng trong cái bước một đầu tiên thì có rất nhiều cách để chúng ta nắm được xu hướng một số các nhà đầu tư thì chỉ cần là đáy sau cao lên trước đỉnh sau cao đỉnh trước đó là xu hướng này nhưng với cái việc mà phân tích như vậy thì có thể nó sẽ làm cho chúng ta bỏ qua bỏ sót một số các đặc điểm khác của thị trường thì ở đây Dũng sử dụng cái đường trung bình SMA 200 ngày SMA 200 ngày đó là đường trung bình động của 200 ngày gần nhất và với cái việc mà cái xu hướng của nó cái đường này nó đang có xu hướng dốc lên tức là xu hướng dốc lên khi mà trong một hai tháng bạn nhìn thấy quay ở đây bạn thấy là xu hướng dốc lên à, đầu tiên là các bạn cần phải nắm rõ được thì cái cổ cái xu hướng này nó đại diện cho gì ạ à? cho dài hạn cái điều thứ hai các bạn lựa chọn lên một một cái đường xu hướng đó là trung hạn đó là đường 150 ngày và cái đường 150 ngày nó phải nằm trên cái đường 200 ngày để cho chúng ta biết rằng cái xu hướng 150 ngày đang thắng thế xu hướng 100 ngày và bạn lựa chọn một xu ngắn hơn nữa đó là xu hướng 50 ngày để chúng ta lựa chọn xem là trong ngắn hạn thì cổ phiếu chúng ta đang tốt hay là đang xấu nên nếu trong trường hợp mà giá nó đang nằm trong cái xu hướng 50 ngày thì điều đó là điều cực kỳ quan trọng thì đây là một cái điều quan trọng nhất để chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu chúng ta đang trong một cái trend tăng hay đang một xuống tăng những cái điều đặc biệt nữa để các bạn cần lưu ý là cái giá thời thời điểm hiện tại bạn nhìn thấy xu hướng này này giả sử ở đây trả đấy thì nó phải nếu các bạn nhìn thấy ở trong cái đoạn này đây là các bạn nhìn thấy rõ chưa tức là đường hai 200 này đang xuống tăng 150 đang xuống nằm trên 200 và đường 50 đang xu hướng nằm trên đường 150 và cái thời điểm này chúng ta cần phải hiểu rõ hơn đó là giá của nó phải cao hơn cái đáy 52 tuần ít nhất là 25% à, vì sao nó phải cao cái đáy 25 tuần ít nhất là 50% để cho chúng ta biết được cái sức mạnh của nó gì ạ à, nó đang ở trong xuống tăng rất mạnh đầu tiên chúng ta cần phải nắm sức mạnh của nó và những cái điều kiện này nó cho chúng ta biết là cổ phiếu đang bước vào một chu kỳ tăng các bạn nhớ là đang bước vào một chu kỳ tăng vậy nếu chúng ta sử dụng các đường trung bình động này để tìm ra điểm mua thì Dũng sẽ không tìm ra để mua nó chỉ là cái điều kiện bước một để chúng ta tìm ra được xu hướng thôi các bạn nhớ nhá bởi vì trên thị trường Dũng biết rằng là rất nhiều các bạn sử dụng cái đường trung bình động này để tìm ra mua thậm chí là có cả một hệ thống phân tích cái điều này tuy nhiên thì nó chỉ là cái bước đầu tiên để chúng ta xác định xu hướng thôi còn nếu chúng ta sử dụng để mua bán thì thực sự nó rủi ro bởi vì nó cứ cắt lên cắt xuống cắt lên cắt xuống và chúng ta cứ mua bán liên tục liên tục làm cho chúng ta thấy là bị nhiễu loạn tức là khi mà chúng ta đã xác định được xu hướng rồi thì các bạn cần phải nắm rõ được cái bước tiếp theo là bước gì chẳng hạn nếu các bạn nhìn nếu các bạn theo dõi thì có thể các bạn sẽ nhìn thấy này đây mới nó mới tạo ra một xu hướng ạ thời điểm này mới tạo ra xu hướng thì thời điểm này bạn mới theo dõi cổ phiếu mới đưa cổ phiếu vào bạn trong cái checklist của bạn đúng không trong checklist của bạn và khi nó checklist của bạn tức là cái danh mục theo dõi của bạn thì lúc đó có thể nó sẽ tiếp tục tích lũy tiếp tục tích lũy tiếp tục lưu đúng không những cái điều thứ hai bước thứ hai mà các bạn cần phải nắm rõ được đó là chúng ta cần phải nắm biết được cái cổ phiếu đó có những cái đặc tính về cổ phiếu tăng trưởng hay không hay chúng ta gọi là chất xúc tác đúng không gọi là chất xúc tác thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là thông thường Dũng sẽ làm một cái bảng kê như thế này đây là cái bảng kê Dũng vẫn làm khi cái bảng kê như này thì uh, giả sử cái thời điểm đó là vào năm 2016 vì một cổ phiếu tăng trưởng thì nó cần những yếu tố nào giả sử nếu các bạn đang quan sát cổ phiếu đang ở quý 2 năm 2016 thì điều đầu tiên đó, các bạn cần phải là cái quý hiện tại ấy, nó phải cao hơn cái quý trước đó à, nó cao hơn quý trước đó càng cao thì càng tốt cái vấn đề thứ hai các bạn cần lưu ý đó là nó phải là cao hơn cùng kỳ cao hơn cùng kỳ uh, năm trước đó giả sử như là quý 2 năm 2015 thì ở đây nó sẽ cao hơn quý 2 năm 2015 là 89% cái điều này là điều cực kỳ quan trọng Dũng biết rằng là phần lớn mọi người phân tích là phân tích những cái quý ở phía sau này, này. nếu chúng ta phân tích các quý sau này này thì rõ ràng ở đây nó đang giảm và chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội của cái thời điểm mua gọi là điểm mua vàng tại vì khi mà chúng ta nhìn nếu sau này chúng ta biết cái quý sau nó giảm như này thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị không ra mua thậm chí là chúng ta bị thua lỗ nên đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được những cái quý gần nhất của nó nó có cái độ tăng trưởng mạnh thông thường là từ 1 đến 4 quý tức là 4 từ 1 đến 4 quý từ quý 1 đến quý 4 tức là ở đây chúng ta gọi là cái thời điểm mà chúng ta xác định cái quý hiện tại để chúng ta theo dõi xem là nó mạnh hay là yếu nếu trong trường hợp nó mạnh nó chứng tỏ là cái nguồn lực cổ phiếu này đang là cái nguồn lực rất tốt đúng không và chúng ta có thể quan sát thêm doanh thu để chúng ta biết rằng là cái lợi nhuận của nó nó đến từ là cái doanh thu cốt lõi của doanh nghiệp chứ không phải là do một cái yếu tố nào tạo ra cái lợi nhuận nên đây là một cái trong những yếu tố cũng rất quan trọng để chúng ta nên nhớ và các bạn nhớ cho một điều đó là gì ạ các bạn không nhất thiết là phải phải xem quá nhiều các thông tin về phía sau mà bạn cần phải xem kỹ cái thông tin vào cái quý hiện tại để xem xem là cái thực sự cái động lực của nó có tăng được hay không quan trọng là động lực để cổ phiếu có tăng được hay không có thể các bạn xem trong quý 1 nó cũng tăng rất mạnh quý 2 nó cũng tăng rất mạnh và cái bước tiếp theo chúng ta cần phải nắm rõ được đây là bước có thể là bước quan trọng nhất để chúng ta có biết rằng là cổ phiếu của chúng ta nó có đi lên hay không bạn nhớ nhá để biết rằng cổ phiếu của chúng ta nó có đi lên hay không bước thứ ba đó là chúng ta cần phải nắm rõ được mẫu hình chẳng hạn nếu các bạn nhìn thấy rằng là một cái mẫu hình gọi là tách tay cầm thì các bạn lưu ý cho Dũng nhá ở thông thường thì Dũng thấy rằng mọi người thì trong một cái xuống giảm như thế này, này thì chúng ta cứ thấy cái uh, sau nó đi lên nó tạo ra cái vùng này thì chúng ta gọi là tay cầm đấy là cái cách phân tích mà thực sự của rất nhiều các chuyên gia thiếu kinh nghiệm nha thiếu kinh nghiệm bởi vì họ không quan tâm đến giá ở phần dưới mô hình tách tay cầm hoặc là mô hình của các thiên tài hay là phù thủy chứng khoán họ sử dụng các bạn nhớ nhá họ sử dụng đều là diễn biến của những cái mô hình trong VSA đó là nghiên cứu hành vi thao túng của big boy hay là của dòng tiền lớn vậy dòng tiền lớn thì nó phải nghiên cứu về động thái của giá và khối lượng chứ không thể nào bỏ cái phần khối lượng đi mà chỉ nghiên cứu về giá thôi ạ đấy điều thứ nhất điều thứ hai các bạn cần phải nắm rõ được là chúng ta cần phải nắm rõ được những cái quy luật bởi vì chúng ta hiểu rõ là quy luật mọi thứ nó đều có quy luật mà quy luật thì nó là luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác đúng không đầu tiên chúng ta phải nắm được quy luật sau khi nắm được quy luật thì chúng ta biết được cái quá trình hay là quy trình hoạt động của nó ra sao đúng không ạ ờ, khi mà chúng ta nắm được quy trình tức là cái bước các bước vận động của nó như thế nào à, chúng ta phải hiểu rõ được quy trình nếu không hiểu rõ được quy trình thì chúng ta có thể xử lý nó bị sai mà sau khi chúng ta nắm rõ được quy trình rồi thì chúng ta có thể một bước nữa có thể chúng ta sẽ dùng cái checklist là bước một chúng ta làm gì bước hai chúng ta làm gì giống như Dũng đang chia sẻ với quý vị các bạn những cái bước để chúng ta làm vậy ở đây chúng ta thấy rằng là một quá trình xu hướng đi lên thì khi mà xu hướng đi lên chúng ta hiểu đơn giản là cổ phiếu sẽ gặp những vùng kháng cự rất là mạnh và những nhà đầu tư ở đây họ cũng có lãi vì họ bắt đáy thì sẽ có một cái nguồn lực bán ra đúng không thì nếu cổ phiếu này thực sự là cổ phiếu tăng trưởng tốt thì điều đầu tiên chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này nó sẽ có đặc tính đó là nhà đầu tư tổ chức hay là chúng ta gọi nhà cái họ sẽ thu gom ở vùng trên này và họ sẽ rũ bỏ để tiếp tục thu gom nữa bởi vì cổ phiếu đang tốt thì trong quá trình này là họ thu gom nhưng khi mà cổ phiếu gặp những vùng kháng cự này hoặc là những nhà đầu tư ở phía dưới này họ bắt đầu bán ra thì cái quá trình rũ bỏ lần thứ nhất sẽ diễn ra đúng không ạ khi quá trình diễn rũ bỏ lần thứ nhất diễn ra thì các nhà cái họ tiếp tục thu gom thu gom đến khi là khối lượng nó cạn kiệt nó không ai bán ra nữa thì tiếp tục họ phải đẩy giá lên để thu gom được nhiều hơn thì với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta biết là cổ phiếu này tốt chúng ta cứ tiếp tục mua ở đây tiếp tục mua ở đây những cổ phiếu lại không lên nó chỉ lên đến vùng này thì nó lại tiếp tục có những đợt điều chỉnh tiếp theo đúng không chúng ta như này nó lại tiếp tục điều chỉnh tiếp theo bởi vì phía trên này này nó có các nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây họ bán ra nhưng một số các nhà đầu tư bị họ có lợi nhuận đây họ cũng bán ra nên cái việc tiếp theo lại họ lại điều chỉnh và chúng ta thấy thời gian chúng ta gom cổ phiếu ở đây sẽ lại là rất là lâu cổ phiếu không lên được và bạn lại mắc kẹt trong một cái mớ bong bóng là không biết khi nào cổ phiếu lên trong khi đó thị trường mà chúng ta theo dõi thì có bao nhiêu cổ phiếu đã tạo ra mức lợi nhuận 50 60 phần trăm nhìn người ta khoe ờ, lợi nhuận trong cái rủ danh mục của người ta thì mình nhìn thấy là rất là thèm và mình thấy là cổ phiếu mình rất là tốt nhưng không biết bao giờ lên thì cái cái điều này nó làm cho chúng ta thực sự lo lắng sợ hãi và bạn cũng thấy rằng là việc nó rũ bỏ một lần nữa thì liệu nó có lên nữa hay không vì chúng ta lại tiếp tục nó kéo lên và sau khi kéo lên thì nó lại gặp cái cản này đúng không là với cản này và chúng ta lại thấy là tiếp tục nó có những đợt rũ bỏ nữa à, rũ bỏ nữa vậy khi mà cái rũ bỏ như này thì bao giờ nó mới lên bao giờ nó mới lên quan trọng là cái rũ bỏ này nó tiếp tục giảm sâu nữa hay là nó tiếp tục lên thì về nguyên lý cung cầu các bạn hiểu đơn giản thôi tức là việc mà các big boy hay nhà tạo lập họ thu gom cổ phiếu giả sử đầu tiên họ thu gom được một tháng họ thu gom được khoảng độ 5 triệu cổ phiếu ấy. giả sử như vậy 5 triệu cổ phiếu trong quá trình tích lũy như này và đến đây họ chỉ thu gom được bao nhiêu chỉ được 2 triệu cổ phiếu thôi và đến giai đoạn này họ chỉ thu gom được bao nhiêu chỉ 500.000 đến 1 triệu cổ phiếu thôi tức là cái lượng cổ phiếu vãn lai trên thị trường gần như đã bị thu gom đã bị thâu tóm hết chỉ còn một số các nhà đầu tư gọi là uh, ngoan cố họ không bán ra hoặc là hiểu biết phương pháp họ không bán ra nên trong giai đoạn này là gần như là các big boy họ đã thu đủ vậy làm sao để biết họ thu đủ quan trọng câu hỏi đầu tiên là làm sao để thu đủ thì những cái mẫu hình này bạn đơn giản đó là những cái quá trình mà nó rũ bỏ tức là giảm điểm từ đỉnh đến đáy này nó sẽ có một cái biên độ giảm dần chúng ta nhớ nhá à, đầu đầu tiên chúng ta thấy là nó giảm 18,2 và lần thứ hai các bạn sẽ thấy nó sẽ giảm ít hơn một chút nữa đây chúng ta nhìn này và ít hơn một chút nữa vẫn với công thức như vậy đó là 8,5% và lần thứ ba thông thường là những cái lần mà nó giảm khoảng 5% trở lên đúng không 5% thì chúng ta thấy là thường thì nó sẽ bước vào đây là 4,5% nó sẽ bước vào một cái thời điểm mà cổ phiếu sẽ chuẩn bị tăng vậy làm sao để biết cổ phiếu chuẩn bị tăng thì đó là bước gì ạ à? đó là bước gì ạ à? bước số 4 đây là cái mẫu hình gọi là mẫu hình biên độ thu hẹp tức là nó cứ tạo ra những biên độ thu hẹp để gom cổ phiếu nên bạn mua ở phía trên này bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và sau đó thì bạn thấy rằng là uh, cái lượng cung gần như không bán ra nữa cái biên độ ở đây cũng rất là hẹp rồi thì đây là lúc mà các bạn mua khi mà khối lượng giá tăng mạnh và cổ phiếu đã vượt qua vùng cản này và lúc này thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh thì rõ ràng là bạn không phải mua quá sớm đúng không mua quá sớm thì bạn mất chi phí cơ hội cho các cổ phiếu khác còn nếu mà các bạn mua quá muộn thì cổ phiếu nó sẽ tăng rất là mạnh bạn không thể nào mua được bởi vì nó sẽ rủi ro rất là cao nên các bạn thấy rằng là việc mà các bạn mua ở những thời điểm này các bạn thấy rằng độ an toàn rất là cao đúng không độ an toàn rất là cao và trong khi đó thì uh, rủi ro là thấp bởi vì cái vùng này là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân đã không còn nữa và nó chủ yếu là tiền cổ phiếu của các nhà đầu tư tổ chức câu hỏi đặt ra là nếu nhà đầu tư tổ chức họ bán ra thì ai là người thu lỗ họ là người thu lỗ đầu tiên đúng không vậy câu hỏi tiếp theo đó là khi vì sao họ lại mua cổ phiếu này bởi vì họ là nhà đầu tư tổ chức nên họ nắm rất rõ về cổ phiếu này nó có tăng trưởng hay không họ là đầu tư tổ chức nên họ có gì ạ hệ thống kế toán họ có những cái chuyên gia phân tích về cổ phiếu rất là tuyệt vời kể cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nên thay vì chúng ta mua theo cảm tính thì chúng ta cần phải dựa vào cái mẫu hình mẫu hình này là phần cực kỳ quan trọng bình thường là với các nhà đầu tư tăng trưởng thì bạn biết rằng là họ chỉ quan tâm đến cơ bản khoảng 4 đến 50 phần trăm thậm chí có người là họ chỉ quan tâm đến 20 phần trăm thôi nhưng họ vẫn đạt được mức lợi nhuận rất là cao tỷ lệ rất là lớn khi mà họ tập trung vào mẫu hình và trong đầu tư chứng khoán thì nó có khoảng 20 mẫu hình đây chỉ là một cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ với quý vị quý vị các bạn để các bạn nắm rõ được thôi còn trong thực tế thì nó có khoảng 20 mẫu hình và các bạn sẽ thấy rằng những cái mẫu hình này nó lặp lại rất là nhiều lần đây chẳng hạn Dũng sẽ cho các bạn thấy là nó lặp lại rất nhiều lần trong những cái chu kỳ khác nhau chẳng hạn các bạn nhìn thấy là đây cũng là một xu hướng tăng rất là mạnh đúng không chúng ta nhìn thấy xu hướng tăng rất mạnh cái nhịp đầu tiên các bạn mua xong nó bị thua lỗ đúng không khi mà thua lỗ thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đến vùng này và nhà đầu cái lại tiếp tục tích lũy uh, gọi là tích sản tích cổ phiếu ở đây ạ sau khi tích cổ phiếu thì nó lại tiếp tục rũ bỏ à, rũ bỏ bởi vì sẽ có rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây có một số nhà đầu tư thì họ cũng ở đây bắt được uh, cũng khá khá rồi thì họ cũng cần phải bán ra và trong quá trình này thì chúng ta lại thấy nó khó những đợt điều chỉnh thấp hơn so với ban đầu vậy nếu chúng ta mua ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có một chút lợi nhuận và chúng ta thấy cái thời gian của chúng ta đợi chờ rất là lâu từ tháng 10 đúng không tháng 10 và chúng ta đã tiếp tục đợi chờ và những cái biên độ nó tiếp tục giảm đúng không tiếp tục tiếp tục giảm và cái lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy ở đây ạ nhìn thấy ở đây đó là cái lần mà có sự xác nhận đi lên bởi vì cái đợt điều chỉnh này nó khoảng độ chúng ta sẽ xem là nó điều điều chỉnh khoảng bao nhiêu ạ ở đây nó là khoảng 6 phần trăm vậy cái đặc điểm của những đợt điều chỉnh này cái đặc điểm của những cái thời điểm cuối ấy, chúng ta gọi là điểm quan trọng hay là thuận buồm xuôi gió của gì ạ à? ông A Mac Mini tức cái điểm này là điểm thuận buồm xuôi gió những điểm trước chúng ta mua xong cổ phiếu giảm chúng lại thua lỗ chúng ta mua vứt đỉnh cổ phiếu giảm chúng lại thua lỗ bởi vì sao bởi vì chúng ta không hiểu được cái quy luật này phần lớn mọi người không hiểu quy luật này cứ mua vứt đỉnh vượt qua đỉnh thì lại thua lỗ mua vượt qua đỉnh lại thua lỗ và bắt đầu đổ lỗi cho là việc mà nhà đầu tư chúng ta mua bị nó bị lừa nhiều quá chúng ta bị lừa nhiều quá và chúng ta cũng hiểu rõ rằng là chúng ta cái việc mà thu gom cổ phiếu nó phải cần một cái quy luật đúng không nó cần phải quy luật thu gom giống như bạn muốn thu gom một cổ phiếu thì đầu tiên bạn uh, muốn vắt một cái cái cái khăn khăn mặt đó, bạn có một khăn mặt bạn nhúng vào nước bạn vắt bạn thu gom nước thì mỗi một lần vắt thì bạn thu gom đầu tiên bạn thu gom được số lượng nước nhiều hơn sau này càng vắt nhiều lần thứ hai thì bạn thu gom được ít hơn nữa lần thứ ba thì bạn thu gom được nữa và lần thứ tư thì nước đã khô cong rồi tức là bạn thấy là vắt toàn bộ số nước ở ở đây nó khô cong không còn nữa thì thì việc mà lúc này là cái khăn nó không còn gì nữa thì đây chính là lúc mà nhà cái họ thu gom được hết cổ phiếu và lúc này thì họ chỉ cần một cái lực rất là nhỏ thôi là cổ phiếu tăng rất là mạnh và đây là một cái quá trình cổ phiếu tăng và bạn không hiểu vì sao cổ phiếu nó tăng mạnh như thế và chúng ta lại cầu nguyện nếu giá như chúng ta cứ giữ ở đây thì bây, bây giờ chúng ta đã có lợi nhuận ờ, như thế nào giá như chúng ta giữ ở đây và thậm chí là một số bạn đã đến thời điểm này chúng ta không chịu được chúng ta bán ra hoặc là một số thời điểm các bạn bán ngay ở thời điểm này đây là lý do vì sao rất nhiều nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ rất nhiều nhà đầu tư chúng ta không hiểu thế nào đầu tư tăng trưởng rất nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng chúng ta cần phải đầu tư giá trị chúng ta mới mua được vậy rõ ràng ở đây bạn có bao nhiêu tiền à bạn có 1 tỷ 10 tỷ 100 tỷ thì với chiến lược này bạn vẫn có thể mua được không phải là lý do vì bạn có quá nhiều tiền mà bạn không sử dụng chiến lược này bởi vì những chiến lược này Dũng vẫn có thể mua được những cổ phiếu Vietcombank Vietcombank, Techcombank, rất nhiều cổ phiếu khác năm 2017. Và trong dạng này thì các bạn có thể thấy ngay một cổ phiếu đó là cổ phiếu gì ạ? Đó là cổ phiếu gách. Các bạn nhìn thấy một cái chu kỳ ngắn. Đây các bạn nhìn lại cổ phiếu gách. Các bạn thấy được ngay một chu kỳ ngắn đây ạ. Đây là đầu tiên các bạn nhìn lại quá trình điều chỉnh này, quá trình điều chỉnh tiếp theo và những nhịp ngắn như này các bạn thấy là nó tăng và đây tương tự như vậy các bạn nhìn này những cái đợt điều chỉnh đầu tiên nhịp điều chỉnh thứ hai nhịp điều chỉnh thứ ba và nhịp điều chỉnh thứ đòn thứ ba có thể tăng các bạn mua ở điểm này rõ ràng chúng ta thấy rằng độ an toàn rất là cao cái câu hỏi đặt ra là với cái điều chỉnh này nhịp này thì cổ phiếu chúng ta thấy là nó chưa đáp ứng được cái tiêu chí mà xu hướng như các bạn đã nói nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn nó là ok chúng ta sử dụng cho cái xu hướng ngắn hạn đó là cái đường 50 này, này nó cắt đường MA200 và cái đường 20 nó đang dốc đi lên và nó đang nằm trên 50 thì ở đây chúng ta sử dụng cho cái đầu tư ngắn hạn chúng ta lướt sóng thôi ạ à. còn những chiến lược kia thì chúng ta đầu tư nó chung và dài hạn hơn có thể 6 tháng có thể một năm và chúng bạn thấy không có thể 6 tháng có thể một năm chúng ta nhìn đây ở đây nó sẽ là một chu kỳ rất là dài rất là xa nên ở đây chúng ta thấy là có một quy luật đó là tích tích tức là lượng đủ thì chất đổi thế là quá trình mà nó tích lũy càng dài càng dài thì cổ phiếu nó sẽ tăng càng mạnh trong con trong trường hợp mà nó tích lũy càng ngắn thì nó sẽ tăng ngắn đây là những cái bước để Dũng chia sẻ với quý vị các bạn để các bạn hiểu rõ rằng là vì sao chúng ta chưa thành công vì sao chúng ta lại thất bại trên thị trường chứng khoán bởi vì chúng ta chưa mua đúng thời điểm cái thứ hai là chúng ta không hiểu rõ cái quy luật vận động của cổ phiếu như nào Đấy, khi mà chúng ta không nắm rõ được cái quy luật của nó đúng không và chúng ta không hiểu rõ được quy trình của nó bước một thì sao bước hai ra sao bước ba ra sao thì chúng ta cứ mua theo một ai đó mách nước bởi vì dũng biết rằng trên thị trường các bạn nghe một ai đó cứ thấy cổ phiếu mách nước thì các bạn mua nhưng tuy nhiên thì phần lớn Dũng tin chắc là 95% các bạn đi nghe mách nước đó thì các bạn thử quay lại bản thân mình xem mình có lãi hay là lỗ đa số là chúng ta lỗ đúng không phần lớn là chúng ta lỗ bởi vì chúng ta không có kiến thức nếu các bạn muốn đầu tư thành công đúng không ạ thực sự các bạn muốn đầu tư thành công thì hãy áp dụng cái chiến lược này của Dũng và khi mà bạn có kết quả thì hãy chia sẻ hãy áp dụng chiến lược này của Dũng à áp dụng ngay áp dụng ngay và khi các bạn có kết quả hãy chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ngày hôm nay để tiếp tục theo dõi những video Dũng phát trong những ngày tiếp theo ờ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều và hãy đăng ký kênh ngày hôm nay hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video Dũng Phát tiếp tục vào ngày mai. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều.